Vạt dao biến hình Bố ơi, cho con đi mua dao đi Ô mẹ ơi, cho con em mua dao đi ô mẹ ơi, cho con mua mua dao đi Thôi được rồi Thôi được rồi Hai ông chú em chúng mình đi nha yeah yeah đây đây mình là bà giáo biến hình này đây là bà giáo biến hình ôi con sẽ con thử ôi con muốn sẽ con thử nè, ừ. thử Ê chú chú Hoàng ơi Này mình có vật sao không Ờ được Mua Phải có 5 triệu Hả Dạ dạ dạ dạ Ờ không mua được Mình đi vào chỗ khác đi. đây mình đi mua thôi Yeah mình đi mua thôi Yeah mình đi mua thôi ở ờ, nhà dạ, mình đi mua thôi nhà dạ, mình đi mua thôi nhà dạ, mình đi mua thôi nhà nhà mình đi mua thôi lẫm nhặt nhà mình đi mua thôi bạn đây là không đồng free luôn bạn đây là không đồng chú ơi thôi mình mua cái dao đi được nhưng mà free không cần tiền yeah thank you thank you and support and support films what a times yeah thank you yeah mình em mua xong rồi yeah đây đây là dao vặt đây là dao vặt với hình đây, đây là ra vạn biến hình cho con Con sẽ gần hẳn cho mình nha Ha ha ha ha ha ha